à, bánh ở đây là sử dụng bánh à, mâm đúc à, 400 trừ 10 đường kính là 46 cm à, bản rộng là 10 cm à, có kèm theo bộ khung càng tay thắng dầu tay thắng dầu này là tay thắng bên trái có khóa các bạn nhé chắn bùn thì à, cái mục à, chắn bùn à, mình chưa có cố định lên trên dàn đâu cái dàn của nó cơ bản là phụ tùng rời như thế này thì các bạn về là các bạn lắp lên thì nó cũng hoàn thiện được 80 phần trăm rồi thế còn lại là 20 phần trăm các bạn phải tự hoàn chỉnh nốt về cơ bản thì mọi thứ đã được cân chỉnh sẵn rồi các bạn về lắp vào là sử dụng thôi Đấy. các cái khớp lối các đăng thì các bạn về các bạn cắt chỉnh theo xe cái này mình cũng chưa cắt chỉnh các bạn cắt ngắn lại và theo cái khổ xe của các bạn thôi đấy các cái ốc vít thì có đưa kèm theo thì à, một số cái à, phần chính như là phần lốp đây thông số lốp chính của nó là 400 trừ 10 này Đấy. À, tải trọng trên uh, một bánh của nó này rất là tốt lốp này là lốp tốt các bạn nhé đây 290 à, kg trên một bánh mắc nót đấy đây cho bác vẫn theo à, đây mắc nót 290 kg này đấy, bánh thì có tim ốc là chéo 10 và đo cạnh này là 7 nốt không xăm các bạn nhé à, đối với cái, những cái dòng hộp số ấy, à, thì à, có các loại dành cho các loại xe máy khác nhau các bạn lựa chọn Đấy, có được kèm theo cho các bạn những cái à, tay à, phanh tay để làm giảm sóc Đấy. cầu phanh dầu hai bánh dây dầu đây dây dầu là dây dầu chia này dây ngắn vừa đủ nha các bạn nhé dây dầu ngắn vừa đủ cho hai bánh và một sợi dây dài dây này dài 1m65 à, đến 1m7 thì cái này mình sẽ à, đưa cho các bạn khoảng một mét rưỡi đến một mét bảy thì các bạn về làm là cũng tương đối vừa một đôi chắn bùn chắn bùn inox Đấy. thì toàn bộ cái à, bộ phụ tùng này thì à, mình sẽ để phần giá cả ở dưới phần mô tả sản phẩm và các bạn có thể đặt hàng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955 À, cảm ơn các bạn đã theo dõi video